Chính gắn vision 27 quá dữ anh em ơi Không có cái shop đồ chơi nào mà có cái đầu này hết nha anh em à, Đỉnh của đỉnh luôn nè anh em Trời ơi trời quá dữ luôn <laughs> Anh em lần đầu tiên ở Việt Nam pha đèn Exeter 219 gắn xe vision <laughs> lần đầu tiên ở Việt Nam luôn nha anh em đó Exeter đầu đèn nè pha đèn hai Exeter 219 gắn vision 27 quá dữ anh em ơi <laughs> không có cái shop đồ chơi nào mà có cái đầu này hết nha anh em à, đỉnh của đỉnh luôn nè anh em trời ơi trời quá dữ luôn <laughs> anh em lần đầu tiên ở Việt Nam pha đèn Exeter 219 gắn xe vision <laughs> lần đầu tiên ở Việt Nam luôn nha anh em đó Exeter đầu đèn nè pha đèn hai Exeter 219 gắn vision 27 quá dữ anh em ơi không